Alo Thưa quý vị và các bạn thân mến Hôm nay có chút bày tỏ tâm trạng Một thời yêu thầm Mộng đẹp thơ ấy Vương đang ngày mong nhớ Kỷ niệm selfie anh muốn viết tâm sự muôn một lần đừng che giấu tâm trạng yêu nhau một lần mình ti ti tí hạnh phúc vô cùng tụi mình đã hứa yêu nhau cho dù gian khó mặc kệ lo toan cuộc sống quá thăng trầm vẫn vâng, kiếm tiền sẽ chăm sóc cho người anh siêng năng công việc cố gắng sao chưa thấy có tiền một ngày tụi mình được gặp nhau mong sao bên nhau được mình muốn suốt tháng ngày hạnh phúc với bao niềm khao khát luôn đi bên nhau dù là chút khó cũng mang nguyên cười vâng cảm ơn trân trọng quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị các bạn một ngày an lành vui vẻ hạnh phúc bạn sự nhớ ý xin chào hẹn gặp lại chương trình kế tiếp